Xin chào các bạn! Học văn chị Hiên rất vui khi được đồng hành cùng các bạn trong chuyên mục Gác xếp văn chương với tác phẩm Chuyện người con gái Nam Sương, trích truyền kỳ mạn lục. Nguyễn Dữ có sách viên âm là Nguyễn Tự, chưa rõ năm sinh, năm mất. Người huyện Trường Tân, nay là huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương. Ông lọc trò của Tuyết Giang Phu Tử Nguyễn Bình Khiêm. Ông sống ở thế kỷ 16, là thời kỳ triều đình nhà Lê đã bắt đầu khủng hoảng. Các tập đoàn phong kiến Lê Mạc, Trịnh tranh giành quyền binh, gây ra các cuộc nội chiến kéo dài. Ông học rộng, tài cao, nhưng chỉ làm quan có một năm rồi xin nghỉ về nhà nuôi mẹ già và viết sách, sống ẩn dật như nhiều trí thức đương thời khác. Chúng ta cùng tiếp tục đến với nội dung của tác phẩm nhé! Chuyện người con gái Nam Sương, trích truyền kỳ mạn lục Vũ Thị Thiết, người con gái quê ở Nam Sương Tính đã thủy mị, nết na, lại thêm tư dung tốt đẹp Trong làng có chàng trương sinh, mến vì dung hạnh Xin với mẹ đem trăm lạng vàng cưới về Xong, Trương có tính đa nghi, đối với vợ phòng ngừa quá mức. Nàng cũng giữ gìn khuôn phép, không từng để lúc nào vợ chồng phải đến thất hòa. Cuộc xung vầy chưa được bao lâu thì xảy ra việc triều đình bắt lính đi đánh giặc chiêm. Trương tuy con nhà hào phú nhưng không có học nên tên phải ghi trong sổ lính đi vào loại đầu. Buổi ra đi, mẹ chàng có dặn rằng Nay con phải tạm ra tổng quân, xa lìa dưới gối. Tuy hội công danh từ xưa ít gặp, nhưng trong chỗ binh cách, phải biết giữ mình làm trọng. Gặp khó nên lui, lường sức mà tiến. Đừng nên tham miếng mùi thơm để lỡ mắc vào cạm bẫy. Quan cao tức lớn nhường để người ta, có như thế mẹ ở nhà mới khỏi lo lắng vì con được Chàng quỳ xuống đất vâng lời dạy. Nàng rót chén rượu đầy tiễn chồng mà rằng Chàng đi chuyến này, thiếp chẳng dám mong đeo được ấn phong hầu, mặc áo gấm trở về quê cũ. Chỉ xin ngày về mang theo được hai chữ bình yên, thế là đủ rồi. Trẻ e việc quân khó liệu, thế giặc khôn lường, giặc cuồng còn lẩn lút, quân triều còn gian lao, rồi thế trẻ che chưa có, mà mùa dưa chín quá kỳ khiến cho tiện thiếp băn khoăn mẹ hiền lo lắng nhìn trăng soi thành cũ lại sửa soạn áo rét gửi người ải xa trông liễu rủ bãi hoang lại thổn thức tâm tình thương người đất thú dù có thư tín nghìn hàng cũng sợ không có cánh hồng bay bồng nàng nói đến đây mọi người đều ứa hai hàng lệ rồi đó tịch tiễn vừa tàn áo chàng đành dứt. Ngước mắt cảnh vật vẫn còn như cũ, mà lòng người đã nhuộm mối tình muôn dặm quan san. Bấy giờ, nàng đương có mang. Sau khi xa chồng vừa đầy tuần, thì sinh ra một đứa con trai, đặt tên là Đàn. Ngày qua tháng lại, thoát đã nửa năm, mỗi khi thấy bướm lượn đầy vườn, mây che kín núi, thì nỗi buồn góc bể chân trời không thể nào ngăn được bà mẹ cũng vì nhớ con mà dần sinh ốm. Nàng hết sức thuốc thang lễ bái thần Phật và lấy lời ngọt ngào khôn khéo khuyên lơn. Xong, bệnh tình mỗi ngày một trầm trọng. Bà biết không sống được, bèn chối lại với nàng rằng Ngắn dài có số, tươi héo bởi trời, mẹ không phải muốn đợi chồng con về mà không gắng ăn miếng cơm, miếng cháo đặng cùng vui sum họp. Xong, lòng tham vô cùng mà vận trời khó tránh. Nước hết chuông rền, số cùng khí kiệt. Một tấm thân tàn, nguy trong sớm tối. Việc sống chết khỏi phiền đến con. Chồng con nơi xa xôi, chưa biết sống chết thế nào, không thể về đền ơn được. Sau này, trời xét lòng thành, ban cho phúc đức, giống dòng tươi tốt con cháu đông đàn, sanh kia quyết chẳng phụ con, cũng như con đã chẳng phụ mẹ. Bà cụ nói xong thì mất, nàng hét lời thương xót, phàm việc ma chay tế lễ, lo liệu như đối với cha mẹ đẻ của mình. Qua năm sau, giặc ngoan cố đã chịu trói, việc quân kết thúc. Trương sinh về tới nhà, được biết mẹ đã qua đời, con vừa học nói. Chàng hỏi mồ mẹ, rồi bế đứa con nhỏ đi thăm. Đứa trẻ không chịu, ra đến đồng, nó quấy khóc, xin dỗ dành. Nín đi con, đừng khóc. Cha về, bà đã mất, lòng cha buồn khổ lắm rồi. Đứa con ngây thơ nói, ô hay, thế ra ông cũng là cha tôi ư. Ông lại biết nói, chứ không như cha tôi trước kia, chỉ nín thin thít. Chàng ngạc nhiên cạn hỏi, đứa con nhỏ nói, Trước đây, thường có một người đàn ông, đêm nào cũng đến. Mẹ đàn đi cũng đi, mẹ đàn ngồi cũng ngồi, nhưng chẳng bao giờ bế đàn cả. tính chàng hay ghen, nghe con nói vậy, Đinh Ninh là vợ hư, mối nghi ngờ ngày càng sâu, không có gì gỡ ra được. Về đến nhà, chàng la ôm lên cho hà giận, vợ chàng khóc mà rằng thiếp vốn con kẻ khó, được nương tựa nhà giàu, sum họp chưa thỏa tình chăn gối, chia phôi vì động việc lửa binh. Cách biệt ba năm giữ gìn một tiết, tô son điểm phấn từng đã nguôi lòng, ngõ liễu tường hoa chưa hề bén gót. Đâu có sự mất nét hư thân như lời chàng nói. Dám xin bày tỏ để cởi mối nghi ngờ. Mong chàng đừng một mực nghi oan cho thiếp. Chàng vẫn không tin nhưng nàng hỏi chuyện kia do ai nói ra thì lại giấu không kể lời con nói chỉ lấy chuyện bóng gió này nọ mà mắng nhiếc nàng và đánh đuổi đi họ hàng làng xóm bênh vực và biện bạch cho nàng cũng chẳng ăn thua gì cả nàng bất đắc dĩ nói thiếp sở dĩ nương tựa vào chàng vì có cái thúi vui nghi ra nghi thất nay đã bình rơi châm gãy mây tạnh mưa tan sen rũ trong ao, liễu tàn trước gió, khóc tuyết bông hoa rụng cuống, kêu xuân cái én lìa đàn, nước thầm buồn xa, đâu còn có thể lại lên núi vọng phu kia nữa. Đoạn rồi, nàng tắm gội chay sạch, ra bến hoàng gia ngửa mặt lên trời mà than rằng Kẻ bạc mệnh này duyên phận hầm hưu, chồng con dãy bỏ, điều đâu bay buộc, tiếng chịu nhuốc nhơ, thần sông có linh, xin ngài chứng giám thiếp nếu đoan trang giữ tiết trinh bạch dìn lòng vào nước xin làm ngọc mỹ nương xuống đất xin làm cỏ ngô mỹ nhược bằng lòng chim dạ cá lừa chồng dối con dưới xin làm con mồi cho cá tôm trên xin làm cơm cho diều quạ và xin chịu khắp mọi người phỉ nhổ nói xong nàng gieo mình xuống sông mà chết chàng tuy giận là nàng thất tiết nhưng thấy nàng tự tận, cũng động lòng thương, tìm vớt thay nàng, nhưng chẳng thấy tâm hơi đâu cả. Một đêm, phòng không vắng vẻ, chàng ngồi buồn dưới ngọn đèn khuya, chợt đứa con nói rằng Cha đàn lại đến kia kìa Chàng hỏi đâu Nó chỉ bóng chàng trên vách Đây này Thì ra ngày thường Ở một mình Nàng hay đùa con Trò bóng mình mà bảo là cha đàn bấy giờ chàng mới tỉnh ngộ thấu nỗi oan của vợ nhưng việc chót đã qua rồi cùng làng với nàng có người tên là phan lang khi trước làm đầu mục ở bến gò hoàng giang một đêm chiêm bao thấy người con gái áo xanh đến kêu xin tha mạng sáng dậy phan lang thấy có người phường trài đem vào biếu một con rùa mai xanh sực nghĩ đến chuyện mộng bèn đem thả con rùa ấy. Cuối đời khai đại nhà Hồ, quân Minh mượn tiếng đưa Trần Thiên Bình về nước, phạm vào cửa ải Chi Lăng, nhân dân trong nước, nhiều người sợ hãi, phải chạy trốn ra ngoài bể. Không may mắn đắm thuyền đều chết đuối cả. Thấy Văn Lang giạt vào một cái động rùa ở hải đảo. Có người đàn bà là Linh Phi trông thấy nói rằng đây là vị ân nhân cứu sống ta thuở nhỏ Linh Phi bèn lấy khăn giấu mà lau, lấy thuốc thần mà đổ. Một chốc, Phan Lang liền tỉnh lại. Phan Lang trông thấy cung gấm đèn dao thật nguy nga lộng lẫy, mà chưa biết mình đã lọt vào cung nước của rùa thần. Linh Phi, bấy giờ mình mặc áo gấm rát ngọc, chân đi giày có vân nạm vàng, cười bảo Phan Lang rằng Tôi là Linh Phi trong động rùa, vợ vua biển Nam Hải, Nhớ hồi còn nhỏ đi chơi ở bến sông, bị người phường trải bắt được, ngẫu nhiên báo mộng, quả được nhờ ơn. Gặp gỡ ngày nay, há chẳng phải lòng trời xui khiến, cho tôi có dịp đền ơn trả nghĩa. Phi bèn đặt yến ở gác chiêu dương để thiết đãi Phan Lang. Dự tiệc hôm ấy có vô số những mỹ nhân, quần áo thướt tha, mái tóc búi rễ. Trong số đó có một người mặt chỉ hơi điểm qua một chút son phấn, trông rất giống Vũ Nương. Phan có ý nhìn trộm, nhưng không dám nhận. Tiệc xong, người đàn bà ấy nói với Phan Lang rằng Tôi với ông vốn người cùng làng, cách mặt chưa bao, đã quên nhau rồi ư. Bấy giờ Phan mới nhận đích người ấy là Vũ Nương và gạn hỏi duyên cớ. Nàng nói, tôi ngày trước không may bị người vu oan, phải gieo mình xuống sông tự tử. Các nàng tiên trong cung nước thương tôi vô tội, rẽ một đường nước cho tôi thoát chết. Nếu không thì đã vùi vào bụng cá, còn đâu mà gặp ông. Phan nói, nương tử, nghĩa khác tàu Nga, hờn không tinh vệ, mà phải ôm mối hận gieo mình xuống nước. Nay tóc cũ không còn, tóc mới vừa gặt, há lại không tưởng nhớ đến quê hương ư. Vũ Nương nói, tôi bị chồng ruồng rẫy thà già ở chốn làng mây cung nước chứ còn mặt mũi nào về nhìn thấy người ta nữa phan nói nhà cửa tiên nhân của nương tử cây cối thành rừng phần mộ tiên nhân của nương tử cỏ gai rậm mắt nương tử dù không nghĩ đến nhưng tiên nhân còn mong đợi nương tử thì sao nghe đến đây vũ nương ứa nước mắt khóc rồi quả quyết đổi giọng mà rằng có lẽ không thể gửi hình ẩn bóng ở đây được mãi, để mang tiếng xấu xa. Và chăng, ngựa hồ gầm gió bắc, chim Việt đậu cảnh nam, cảm vì nỗi ấy, tôi tất phải tìm về có ngày. Hôm sau, Linh Phi lấy một cái túi bằng lụa tía, đựng 10 hạt minh châu, sai sứ giả xích hỗn đưa Phan ra khỏi nước. Vũ nương nhân đó cũng đưa gửi một chiếc hoa vàng mà dặn nhờ nói hộ với chàng trương nếu còn nhớ chút tình xưa nghĩa cũ xin lập một đàn giải oan ở bến sông đốt cây đèn thần chiếu xuống nước tôi sẽ trở về lúc đến nhà phan đem chuyện kể lại với họ trương ban đầu trương không tin nhưng khi nhận được chiếc hoa vàng chàng mới sợ hãi mà nói đây quả là vật dùng mà vợ tôi mang lúc ra đi chàng bèn theo lời lập một đàn chàng ba ngày đêm ở bến Hoàng Giang, rồi quả thấy Vũ Nương ngồi trên một chiếc kiệu hoa đứng ở giữa dòng. Theo sau, có đến 50 chiếc xe cờ tán, võng lọng, rực rỡ đầy sông, lúc ẩn, lúc hiện. Chàng vội gọi, nàng vẫn ở giữa dòng mà nói vọng vào. Thiếp cảm ơn đức của Linh Phi, đã thể sống chết cũng không bỏ. Đa tạ tình chàng thiếp chẳng thể trở về nhân gian được nữa. Rồi trong chốc lát, bóng nàng loang loáng mờ nhạt dần mà biến mất đi. Để học tốt chương trình ngữ văn lớp 9, đừng quên tham khảo ngay khóa học văn VIP 9 cùng những ấn phẩm sách của học văn chị Hiền các em nhé!